Chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài lịch sử lớp 4 Với nội dung bài 19 Văn học và khoa học thời hậu Lê Thầy giới thiệu cho các em xem hai bản Đây là chữ Hán Là chữ viết của người Trung Quốc Và đây là chữ Nôm là chữ do người Việt sáng tạo dựa trên hình dạng chữ Hán thầy trò chúng ta cùng nhau đi vào bài nhé em hãy đọc nội dung sau và trả lời theo bảng thống kê tên các tác giả tác phẩm văn thơ nội dung tiêu biểu của văn học thời hậu lê và đây là mẫu làm bài của thầy sau đây là phần nội dung mời các em đọc sau khi các em đọc xong nội dung trên nội dung này các em hãy điền vào bảng thống kê các em nhé trong 5 phút sau khi điền xong thì các em lại tiếp tục so bảng cùng với thầy nhé và đây là bảng thống kê của thầy tác giả Nguyễn Trãi với tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo và một số bài thơ của tác giả Lý Tử Tấn, Lê Thánh Tông, Nguyễn Mộng Tuân đều có nội dung phản ánh khí phách anh hùng và niềm tự hào chân chính của dân tộc. Hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông sáng lập với các tác phẩm thơ ca ngợi công đức của nhà vua ức chai thi tập và các bài thơ của tác giả Nguyễn Trại Lý Tự Tấn, Nguyễn Húc, vân vân đều có nội dung nói lên tâm sự của những người muốn đem tài năng, trí tuệ ra giúp ích cho nước, cho dân nhưng lại bị một số quan lại ghen ghét vùi dập Ngoài ra, tác phẩm Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi với nội dung tâm sự của người muốn cống hiến cho đất nước nhưng không có cơ hội và không gặp người có cùng chí hướng. Ở đây cùng người cùng chí hướng là như thế nào? Người cùng chí hướng là người là những người cùng theo đuổi một chí hướng cùng có một ước mơ cùng có một khát khao đem lại điều tốt đẹp nhất cho mọi người cho tương lai đó là những người có cùng chí hướng và tác phẩm Hồng Đức Quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông ca ngợi nhà hậu Lê và công đức của nhà hậu Lê có ý kiến cho rằng vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hóa tiêu biểu của giai đoạn này? Các em biết không? Hai tác phẩm này có giá trị lịch sử rất lớn và còn lưu truyền cho đến ngày nay và hai tác phẩm này phản ánh khí phách anh hùng và niềm tự hào chân chính của dân tộc nên có thể coi Nguyễn Trãi Lê Thánh Tông là những nhà văn hóa tiêu biểu cho giai đoạn này và thầy giới thiệu cho các em xem trích đoạn của Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi với những lời văn hào hùng hiên ngang khí phách trong bài thơ cũng thể hiện được ý chí anh hùng dũng cảm của dân dân ta tuy mạnh yếu có lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có chứng tỏ là nước ta luôn luôn có những anh hùng những hào kiệt những tướng tài những tướng giỏi luôn dũng mạnh trước những kẻ thù và hình ảnh này là của Nguyễn Trãi chúng ta sang phần 2 các em nhé em hãy đọc nội dung sau và trả lời theo bạn thống kê hãy nêu tên tác giả tên và nội dung công trình khoa học tiêu biểu của thời hậu lê và với cái bảng này thầy hướng dẫn có 3 cột Tác giả, công trình khoa học và nội dung Các em hãy điền đúng vào mỗi cột các em nhé Và đây là thông tin, mời các em xem thông tin với yêu cầu này các em cũng làm giống như cái bạn thống kê ở phía trên các em nhé chúng ta sẽ dành 5 phút để làm bài 5 phút sau chúng ta sẽ cùng nhau tra bạn với thầy các em nhé công trình khoa học Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của với tác của tác giả Ngô Sĩ Liên với nội dung ghi lại lịch sử nước ta thời Hùng Vương đến đầu thời Hậu Lê tác giả Nguyễn Trãi có công trình khoa học Lam Sơn Thật Lục ghi lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và dư địa chí xác định rõ ràng lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm của đất nước và một số phong tục tập quán của dân dân ta. Tác giả Lương Thế Vinh lại có công trình khoa học Đại Thành Toán Pháp và nội dung nghiêng về kiến thức toán học. và nội dung bài học hôm nay là dưới thời hậu Lê, thế kỷ 15, văn học và khoa học của nước ta đã đạt được đến những thành tựu đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác phẩm tác giả tiêu biểu trong thời kỳ đó. Với bài học hôm nay, thầy có hai câu hỏi như sau. Mời các em làm bài tập. Câu 1. Khoanh tròn vào chữ trước ý đúng Ở thời hậu Lê, văn học viết bằng loại chữ nào chiếm ưu thế? A. Chữ Hán B. Chữ Nôm C. Chữ quốc ngữ D. Chữ Latin Câu 2 Em hãy hoàn thành bản sao Tác giả chấm chấm chấm chấm Tên tác phẩm Lam Sơn Thật Lực Tác giả chấm chấm chấm Tên tác phẩm Dư Địa Chí Tác giả Ngô Sĩ Liên Tên tác phẩm chấm chấm chấm Tác giả chấm chấm chấm Tên tác phẩm Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập Tác giả Lương Thế Vinh chấm chấm chấm Chúc em làm bài tốt thì chúc các em luôn vui, khỏe. Các em hãy kiểm tra lại và xem lại bài học hôm nay các em nhé. Hẹn các em ở bài sau. Chào các em.